chào, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã có mặt cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Và các bạn thân mến, giống như cái lời hứa của chị dành cho các bạn 2K5 Thì chúng mình sẽ có một cái chuỗi những buổi cùng với nhau chữa đề Và chị sẽ lựa chọn những cái đề của các tỉnh, của các trường Để có thể chữa cùng với các bạn Được không ạ? Và mục tiêu thì các bạn biết rồi là chúng ta sẽ cùng với nhau quyết tâm để đạt 8 cộng văn, 9 cộng văn giống như cái sự mong đợi từ phía các bạn. Được không ạ? Thế nên nếu như bây giờ các bạn 2K5 các em đã đang có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhá. <laughs> em tưởng là quên em ngóng mãi à, làm sao mà quên được. Chị luôn luôn nhớ. Rồi chị chào Ngọc Ánh nha. À, chị chào Hải Dương nha. Xin chào tất cả các bạn. Hãy nhớ nhá, 23 giờ hàng ngày trên kênh fanpage Học Văn Chị Hiên cùng với nhau chữa đề cho các bạn 2K5 để chúng ta cùng với nhau nắm tay nhau bước vào đại học chúng mình nhá. Ok ạ, à, xin chào Cẩm Nghi, xin chào em, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề ngày hôm nay luôn nha. Chúng mình sẽ cùng với đến với cái đề ngày hôm nay luôn nhá. Ngày hôm nay chị lựa chọn một cái đề bài đó là đề thi thử liên trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu Nguyễn Hiền được không ạ? Ở tỉnh Quảng Nam Đó, chúng ta sẽ có một cái đề như thế này Và như chị đã nói trước cùng với các bạn Thì trọng tâm phần ôn tập của chúng mình sẽ là đọc hiểu và nghị luận xã hội Hãy nhớ nhá à, Em tưởng chị quên rồi không? Chị không quên Chị phải lên phát trực tiếp cùng với các bạn chứ Rồi, chúng mình hãy nhớ nhá Trọng tâm của buổi ôn tập của phần chữa đề sẽ là đọc hiểu và nghị luận xã hội và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm luôn nhá Như thế này ạ Em đang làm câu nghị luận văn học mà không có đề hả chị? <laughs> có mà, có nhưng mà chỉ là chị không chữa ở trong phần phát này thôi Còn lại thì mình vẫn có một cái đề hoàn chỉnh Và nếu như các bạn muốn xin đề hoặc là xin đáp án Thì các bạn có thể cáp lại cái màn hình này để chứng tỏ một điều rằng là các bạn có tham gia cùng với chị Hiên trong cái buổi học ngày hôm đấy. Sau đó nhắn tin về cho admin fanpage để các anh chị có thể hỗ trợ gửi cho các em cái đề bài này cũng như là gửi cho các em cái phần đáp án tham khảo nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần đọc hiểu. Chúng ta có một cái phần văn bản mang tên là Bão, được không ạ? Của tác giả Nguyễn Trung Bình Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc nhé. Các bạn đều biết rằng là cái cấu trúc của phần đọc hiểu là người ta sẽ cho các bạn một cái văn bản. Đúng không? Và kèm theo đó là chúng ta sẽ có 4 câu hỏi. Câu hỏi này thì sẽ ở các mức độ đó là mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu, mức độ vận dụng và vận dụng cao. Được không ạ? Thì tùy theo cái câu hỏi đó chúng ta sẽ trả lời một cách phù hợp. Và hãy nhớ giúp chị điều này là cái yếu tố quan trọng nhất Một trong những cái điều mà chị cần phải nhắc nhở các bạn Là đối với câu đọc hiểu thì chúng ta sẽ trả lời ngắn gọn Nha Chúng ta sẽ trả lời đúng Và chúng Ok chưa ạ? Trả lời ngắn gọn, đúng và trúng Thay vì việc lan man và dài dòng Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu Văn bản được cho như sau Thế là em đã nói điều ấy trước giờ bão đến Trời Sài Gòn u u mắt nâu Anh đi vào mơ vào thực Vào buổi chiều chẳng có ai để nhớ Mưa bùa vây bốn phía Mưa như nước mắt đàn ông Rơi lì lợm Anh ngồi với anh mân mê từng hạt nước Ngoài chung nhiều tin chẳng lành đời chi lạ Bão cũng xé thành hai cõi Bão của đời mải mê tàn phá Bão lòng anh tan nát đời anh Bão lòng anh chỉ mình anh chịu Bão của đời xin hãy lặng yên Được không ạ? À? Đây là phần văn bản mà chúng ta được cung cấp Nhá Thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi cho đề bài này cụ thể là Thực hiện các yêu cầu sau Yêu cầu thứ nhất 0,75 điểm Xác định thể thơ của văn bản Ồ các bạn ơi câu này có đơn giản không? Chị tin là 0,75 điểm này các bạn sẽ dinh được nó trọn vẹn ngay lập tức. Thể thơ gì các bạn nhỉ? Thể thơ gì nào? Chúng mình sẽ cùng với nhau là đến đâu là chúng ta sẽ cùng làm đến đấy nhá. Thể thơ gì nhỉ các bạn nhỉ? À, thể thơ tự do. Ok chưa? Rất chính xác. Thế là được gần một điểm rồi đấy. <laughs> Thấy dễ không? Đây là những cái câu cho điểm mà Nên là các bạn phải cố gắng là trả lời thật chính xác nhá Được không ạ? À? Rồi bạn nào trả lời đúng câu này giơ tay chị Hiên xem cái nào Rồi chúng ta sẽ cùng xem tiếp câu hỏi tiếp theo Đây ạ, à, câu hỏi tiếp theo này Đó chính là Câu thơ nào thể hiện rõ phương ngữ của người miền Trung? Ồ, thế thì các bạn thấy rằng là chúng ta phải hiểu được cái khái niệm phương ngữ là gì? Phương ngữ là gì hả các em? Nào, chúng ta phải hiểu được cái khái niệm này nhá. Thật ra đây là một cái khái niệm rất là đơn giản. Được không ạ? Phương ngữ là gì? Phương ngữ là gì ạ? À, và cái câu số 3 ở đây là nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ này. Và câu số 4 là nhận xét những cái suy ngẫm của tác giả về bão được thể hiện trong văn bản. Nào các bạn ơi, phương ngữ là gì? À, thể tự do ạ. Ok, câu đấy chị Hiên đã qua rồi. Và bây giờ chúng ta đang đến với một cái câu tiếp theo rồi. Đó là phương ngữ là gì? Các bạn, phương ngữ là gì ạ? Nào, chị đang đợi câu trả lời từ các bạn đây. Hãy tương tác thật nhiều bởi vì chị tin chắc chắn rằng là thông qua những cái phần chữa đề như thế này, các bạn sẽ được nâng cao về cái phần làm đề của mình. À rồi, nó là những cái từ ngữ mang tính chất địa phương, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có này, cái đáp án nhá Các bạn nhìn vào đây ạ, đáp án này. Câu thứ nhất đó là thể thơ của văn bản là tự do và cái câu thứ hai chúng ta có ở đây đó chính là câu thơ thể hiện rõ phương ngữ của người miền Trung. Đó là gì ạ? Đời chi là. À, rất là đơn giản cái này các bạn có thể tìm thấy ngay ở trong phần bài thơ. Thật ra đây là một cái dạng câu hỏi nhận biết thôi. Chứ chúng ta chưa có bước đến một cái khó hơn đâu. Đó là về cái gì ạ? Là cái dạng câu hỏi thông hiểu, là cái dạng câu hỏi vận dụng và vận dụng cao đâu nhá các bạn nhá Vẫn là câu cho điểm các bạn thôi Tiếp tục cái câu hỏi số 3 đấy Chúng mình vừa có đấy Là tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ Thế thì các bạn ơi Chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như nói về tác dụng của biện pháp tu từ so sánh Thì các em nhớ tới khái niệm là gì? So sánh là đối chiếu cái sự vật này với sự vật sự việc khác Dựa trên cái nét tương đồng và nhằm làm tăng cái gì? Nhằm làm tăng cái sức gợi hình Đúng không ạ? Gợi cảm cho sự diễn đạt. Đúng không? Nhằm làm tăng tính gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt. Thế thì mình áp cái đấy ngay vào trong phần trả lời này mình sẽ nêu được ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ đó là làm nổi bật sự lì lợm dai dẳng của cơn mưa chiều ở Sài Gòn. Đồng thời đây, nói về cái gợi cảm đây, cảm xúc đây. Đó là thể hiện cái nỗi buồn, sự chăn trở của tác giả trước, trước cơn bão lòng, bão đời Đấy và mình khẳng lại một khẳng định lại một điều Đó là làm cho đoạn thơ giàu tính hình ảnh và tăng tính biểu cảm Cái này rất đơn giản Các bạn chỉ cần nắm được là về biện pháp tu từ Nắm được về khái niệm của nó Nắm được về cái tác dụng của nó Mình bám vào các key đấy là mình có thể giải quyết cái câu hỏi này ngay lập tức Ok chưa ạ? Và câu số 4 đó là nhận xét những cái suy ngẫm của tác giả về bão được thể hiện trong cái văn bản trên. Thì đây sẽ là cái câu chúng ta cần phải vận dụng cao nhé. Đúng không ạ? Chúng ta phải vận dụng cao đấy ạ, chúng ta phải hiểu đấy ạ. Được không nào? Chúng ta phải hiểu và chúng ta phải rút ra được đấy ạ. Thì ở đây các bạn có thể thấy là gì ạ? Những suy ngẫm của tác giả trước tiên là mình sẽ trình bày theo hai ý. Ý thứ nhất Chúng ta làm rõ những cái suy ngẫm của tác giả ở đây là gì Ví dụ như các bạn có thể thấy là gì ạ Bão cũng xé thành hai cõi Bão lòng và bão đời Bão lòng làm tan nát đời anh Bão đời cứ mải mê tàn phá Anh xin nó hãy lặng yên Còn bão lòng anh để mình anh chịu Suy nghĩ về bão đấy Đây là bắt đầu gì ạ Đây là cái mà mình mình mình gọi là nhận biết thôi Xong bắt đầu mình mới đây ạ Làm rõ này là nhận xét đó là những cái suy ngẫm sâu sắc đầy nhân văn được không nào đó thì các bạn sẽ chú ý nhá ở trong cái câu ở trong cái phần đọc hiểu này như chị đã nói làm ngắn gọn đúng chúng sắp tới thì chị Yên cũng sẽ có cái khóa về đọc hiểu là một cái khóa học qua video bao gồm 10 buổi bạn nào mà muốn tìm hiểu thì có thể nhắn tin và đến ngày mai là chị sẽ khai giảng khóa nghị luận xã hội chuyên sâu bạn nào mà đang không vững về nghị luận xã hội, cần ngay một lớp cấp tốc để thay đổi thì có thể đăng ký tham gia. Vẫn đang được ưu đãi cực kỳ sâu về học phí. Thông báo lần cuối là như thế để các bạn cân nhắc nhé Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với phần làm văn. Ở trong cái phần làm văn này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái yêu cầu cho câu nghị luận xã hội. Vẫn là cái mô típ quen thuộc thôi. Đó là cái nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sự cần thiết phải biết vượt qua những cơn bão lòng. À, các bạn ơi, đây chính là cái mà chúng ta cần phải gạch chân vào đề bài và xác định nhá. Trước tiên này, về hình thức là đoạn văn. Về dung lượng là khoảng 200 chữ, đúng không? Và về vấn đề nghị luận là sự cần thiết phải biết vượt qua những cơn bão lòng. Thế thì khi mà đọc cái đề bài này thì chị tin chắc là cái định hình đầu tiên các bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình là vậy thì bão lòng nó là cái gì đấy? À đúng không? Thì đúng. Các bạn tư duy theo kiểu đấy là đúng nhé. Hãy nhớ ạ, các bạn tư duy theo kiểu đó là đúng. Ok chưa ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ có một cái phần bài viết mẫu sau đây mà chị Hiên đã chuẩn bị cho các bạn. Các em ơi, các em yên tâm là học với chị cực kỳ tiết kiệm thời gian. Bởi vì chị thì chị cho rằng là cái việc mà chúng ta cần làm là ngay vào luôn đi vào cái phần giải thôi. Chứ chẳng cần phải lan man dài dòng làm gì cả. Được không ạ? Đây, chúng ta sẽ có Cấu trúc của đoạn văn thì sẽ chia ra thành 3 phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn đúng không? Thì ở trong phần mở đoạn này chúng ta sẽ phải xác định và giới thiệu được vấn đề nghị luận đó là sự cần thiết phải biết vượt qua những cơn bão lòng. Đây chính là cái key chính và bắt buộc là các em phải nêu được cái key chính đó ở trong phần mở đoạn nhá. Phần thân đoạn thì chúng ta sẽ giải thích. Đó. Hiểu theo cái quan điểm cá nhân của các em thôi, không cần phải lan man cứ hiểu bão lòng là gì thì trình bày theo đúng cái như thế nhưng mà đương nhiên là mình cũng phải có những cái ý hiểu đúng chứ không thể nào mà chúng ta cứ giải thích một đằng chúng ta lại phân tích bàn luận một nẻo được nó phải mang tính thống nhất nữa thì chúng ta có một cái gợi ý tham khảo ở đây dành cho các bạn đó là gì ạ đó là bão lòng là những cái nỗi buồn những cái khó khăn giải gì ạ những cái khó khăn khó giải quyết khiến cho người gặp phải băn khoăn và chăn trở ở trong lòng tức là có những cái cảm xúc nó tiêu cực ở trong lòng đúng không ạ kiểu kiểu như vậy nhá thì đấy là trước tiên là giải thích theo một cái gợi ý tham khảo thế thì bây giờ chúng mình mới nói đến cái phần phân tích và bàn luận có nghĩa là chúng ta nói về sự cần thiết đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ phải trả lời cho một cái câu hỏi đấy là nếu như tôi học được cách vượt qua những cơn bão lòng thì tôi sẽ thay đổi chính tôi như thế nào nó sẽ giúp được điều gì cho tôi ví dụ là như vậy đúng không thế thì ở đây chị sẽ đưa ra những cái key chính là chúng ta khẳng định chúng ta bàn luận chúng ta lập luận rằng là cuộc đời này thì vốn dĩ không phải là một cái con đường trải đầy hoa hồng không phải lúc nào cũng bằng phẳng bình yên nên muốn con người gì ạ con người sẽ phải à, đối đầu với những cái cơn bão lòng đó phải biết đứng lên để tìm cách vượt qua và vai trò của nó là thể hiện được cái sự mạnh mẽ trong thế giới tâm hồn hình thành được những phẩm chất tốt đẹp trưởng thành hơn và có cơ hội để thành công đó đây là những cái key chính nhá sau đấy chúng mình chứng minh ví dụ như là những cái gợi ý tham khảo này về những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển và những cái dẫn chứng mang cái tính chất cập nhật ví dụ cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển như là Thomas Edison hay là cô gái Đặng Trần Thủy Tiên hay là chúng ta có thể lấy về nick Vui Trích Đúng không? Ok chưa? Lấy về nick Vui Trích Thì những cái con người này đều là những con người có những câu chuyện Phải không các bạn? Và cái điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ xoay chuyển như thế nào Để chúng ta cảm thấy được phù hợp với cái vấn đề mà chúng ta đang làm rõ Được không ạ? Được không nào? Chúng ta thấy được cái sự phù hợp với cái vấn đề chúng ta đang làm rõ Thì ở đây chúng ta thấy rằng vượt qua những cái cơn bão lòng là vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực Vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái trở ngại Mà gây cho cái tâm hồn của chúng ta những cái điều chăn trở và băn khoăn Chúng ta đã làm rõ thế rồi Nick cũng đã từng xảy ra những cơn bão lòng Khi mà anh ấy sinh ra với những cái khiếm khuyết không có chân và không có tay Anh ấy đã từng bị bạn bè cười chê anh ấy đã từng muốn tìm đến cái chết Đúng không ạ? Và sau đấy anh ấy đã tự đối diện với cái cơn bão lòng của mình bằng sức mạnh của chính bản thân để rồi Hiện tại anh ấy có một gia đình hạnh phúc Trở thành một cái tác giả, trở thành tác giả của những đầu sách nổi tiếng Trở thành người chồng, người cha Với những đứa con, với người vợ bên một gia đình hạnh phúc Và chính cái điều đó, chính cái việc mà dũng cảm vượt qua những cái cơn bão lòng đó, những cái sóng gió đó Đã giúp cho Nick trưởng thành và đạt được những thành công như ở thời điểm hiện tại. Ok không ạ? Sau đấy thì đương nhiên là các bạn sẽ tiến hành liên hệ bản thân nhá. Và cái phần liên hệ bản thân này thì chúng ta hãy chú ý là chúng ta có thể dùng những cái đại từ tôi hay là em nhưng mà chị thì chị khuyên là chúng ta nên ưu tiên sử dụng đại từ tôi. Bởi vì đề bài đưa ra cho chúng ta đó chính là gì ạ? Đó chính là à, nêu cái quan điểm của anh chị mà nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tôi nhé Và phần viết thì cần phải có tính chân thực Đây gợi ý tham khảo Đó được không ạ à, Chúng ta có nhận thức Chúng ta thay đổi về mặt nhận thức Chúng ta thay đổi về mặt hành động Đúng không ạ và cuối cùng kết đoạn khẳng định vấn đề và đưa ra cái quan điểm, đưa ra cái gì ạ? Một cái thông điệp gửi gắm đến mọi người. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Và hãy nhớ nha, Thêm các yêu cầu khác là đảm bảo chính tả dùng từ, sáng tạo gì ạ, trong diễn đạt cách nhìn nhận đánh giá về vấn đề nghị luận. Và bây giờ sẽ là một bài viết tham khảo cho các bạn nhé. Chị nhắc lại một lần nữa, Ngày mai chị Hiên sẽ khai giảng lớp nghị luận xã hội chuyên sâu. Học phí của khóa này hiện tại đang là 349.000, tức là 34.000 đồng cho một buổi học. Nếu bạn nào muốn thay đổi về việc viết nghị luận xã hội, đăng ký ngay và luôn để ngày mai gặp chị trong buổi khai giảng. Rồi, bắt đầu như sau. Tôi rất thích một câu nói nổi tiếng mà bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng viết trong cuốn nhật ký của mình. À, hay là liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng viết trong cuốn nhật ký của mình. Đời phải trải qua rông tố nhưng không được cúi đầu trước rông tố. À, bắt đầu đây là gì ạ? Đây là chúng ta đi từ một cái nhận định mà. Câu nói ấy giống như một châm ngôn tích cực giúp cho tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đúng không ạ? Và đó cũng là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải vượt qua những cơn bão lòng. Đó, nêu được ra cái này nhá Là đạt được yêu cầu Ok chưa ạ? Hoàn toàn có thể làm ngắn gọn hơn nhá Bắt đầu tiếp tục này, giải thích Bão lòng là những nỗi buồn đau, những khó khăn khó giải quyết Khiến người gặp phải băn khoăn và chăn trở trong tâm hồn Một câu duy nhất, duy nhất một câu Cuộc sống con người giống như một bản nhà có nốt thăng nốt trầm Không phải lúc nào cũng bằng phẳng Vậy nên, con người vốn dĩ không thể chìm mãi trong những cơn bão lòng hay đầu hàng bỏ cuộc mà phải biết đứng lên để tìm cách vượt qua nó. À, tức là đây là một cái sự ngầm khẳng định cho cái vai trò của điều này. Được không ạ? Vượt qua cơn bão lòng là điều cần thiết để ta có thể tiếp tục đi đến phía trước và đạt được thành công. Những cơn bão lòng chính là cơ hội để con người thể hiện và chứng minh được bản thân. Đây là những cái ý chị in đậm lên để các bạn đưa vào phần lập luận này. Các bạn chú ý nhé. Đây ạ, khó khăn giông tố sẽ là cơ hội để ta tôi luyện bản thân ngày càng trưởng thành, khẳng định được sức mạnh, sự mạnh mẽ trong thế giới tâm hồn. Khi vượt qua được những cơn bão lòng, ta sẽ dễ dàng thích nghi với những hoàn cảnh khắc nghiệt và môi trường sống khác nhau, giúp ta hình thành và hoàn thiện những phẩm chất tốt đẹp như niềm tin, kiên trì, nghị lực và dũng cảm. Được không ạ? à, có lẽ nhân loại sẽ mãi chẳng thể nào quên được cái tên Thomas Edison, một nhà sáng chế vĩ đại Ông đã sáng tạo ra nhiều thứ cho loài người, đặc biệt với phát minh bóng đèn điện. Trước khi thành công, ông đã thất bại đến 10.000 lần. Chắc hẳn trong thời điểm đó, Thomas Edison cũng đã gặp phải những cơn bão lòng là những chăn trở trong việc sáng tạo bóng đèn nhưng ông đã không chịu khuất phục vượt qua nó để sáng chế thành công một gì ạ à, một phát minh mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người nhìn vào tấm gương của Thomas Edison Tôi nhận ra con người cần phải dám có lòng dũng cảm để vượt qua những điều khó khăn đó. Ý thức được điều này, tôi luôn rèn luyện ý chí nghị lực cho bản thân. Khi gặp vấn đề khó khăn hay những chuyện không như ý muốn thay vì suy nghĩ tiêu cực và hoảng loạn, tôi luôn dũng cảm đối diện bằng sự bình tĩnh, tìm nguyên nhân ở đâu để đưa ra các giải pháp tốt nhất vượt qua chuyện đó. Cùng ngược dòng về quá khứ xa xưa, câu nói trong cái rủi có cái may của ông cha ta đã rất quen thuộc đối với những người dân đất Việt. Câu nói này có ý nghĩa rằng không phải tất cả mọi việc đều tệ hại, nó vẫn chất chứa ít nhất là một điều tuyệt vời. Trong đó, chính vì thế, hãy dũng cảm đối diện với những cơn bão lòng, hãy cố gắng vượt qua và giữ cho mình niềm tin và tương lai phía trước bạn nhé. Ví dụ thế nhá. Thì đấy là một cái đề mà chị nghĩ rằng là ngay lập tức trong một khoảng thời gian rất là ngắn Chúng ta được trang bị thêm về cái lượng kiến thức liên quan tới đọc hiểu và nghị luận xã hội Cùng với nhau chữa một cái đề Các em ơi, chị tin là các bạn hoàn toàn có thể chủ động làm tốt ạ Chắc chắn là các em có thể làm tốt Và nếu như các bạn cảm thấy chưa là mình chưa làm tốt Thì hãy nhớ là gặp chị Hiên ở trong cái khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu sẽ diễn ra vào ngày mai nhé Mai chị sẽ khai giảng đấy ạ bạn nào chưa đăng ký có thể nhanh chóng nhắn tin về để đăng ký ngay và luôn Học phí cực kỳ ưu đãi Một cái khóa học để các bạn trải nghiệm việc học cùng với học văn chị Hiên Về phương pháp để xem chúng mình sẽ tiến bộ như thế nào Đây là một khóa học dành cho các bạn từ lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 nhé Ok chưa ạ? Thì đấy chính là cái nội dung chị Hiên chia sẻ ngày hôm nay Ngày mai 23 giờ chị em mình lại tiếp tục gặp nhau để chữa một cái đề tiếp theo các bạn nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Nhanh chóng đăng ký khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu ngay thôi Được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé